sau Hoài Linh, giờ đến Phi Nhung gặp rắc rối với khoản tiền 1,8 tỷ bị ngâm đến 5 năm. Mọi chuyện bắt đầu từ bà Nguyễn Phương Hằng, người được mệnh danh là khắc tinh của giới nghệ sĩ. Nghệ sĩ Hoài Linh xem như đã bị xã hội tẩy chay và sự nghiệp diễn của anh cũng đang đi xuống trong thấy. Chỉ là từ một ông lang băm võ Hoàng Yên mà đến giờ bà Hằng đã làm đổ khá nhiều tượng đài. Bà Nguyễn Phương Hằng làm như vậy là cần thiết bởi lâu nay chuyện mờ ám trong vấn đề làm từ thiện đã được nhiều người nói rất nhiều. Mới đây báo Cà phê Bít đã tung bài viết Phi Nhung bị netizen soi lại điểm bất thường trong hai đợt kêu gọi từ thiện miền Trung, ngâm sao kê 1,8 tỷ suốt 5 năm chưa công khai, đã đưa ra nhiều tình tiết mới liên quan đến ca sĩ Phi Nhung. Giữa loạt bão thông tin đời tư đang gây xôn xao, Phi Nhung bị thắng soi chỉ giai điểm lạ về hai lần kêu gọi từ thiện giúp đỡ người dân miền Trung. Sáng ngày 9 tháng 6, ca sĩ Phi Nhung tiếp tục bị gọi lên trong hàng loạt biến căn sau bích Việt. Đặc biệt, giữa lúc cuộc khẩu chiến đang gây cấn, cậu ít một chuyên gia công nghệ thông tin đang bốc phúc nghệ sĩ, hay còn gọi là Nicky Jam, bất ngờ nhắc đến vụ từ thiện của nữ ca sĩ, và nhân đây netizen đồng loạt khui lại chuyện Phi Nhung hai lần kêu gọi cứu trợ miền Trung vào tháng 10 năm 2020 và tháng 10 năm 2016. Dù đã kêu gọi và hứa sẽ công khai cập nhật tình hình từ thiện, nhưng đến nay ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa công khai sao kê giải ngân. Ngay lập tức, chi tiết nóng liên quan đến việc kêu gọi từ thiện của Phi Nhung đã trở thành tâm điểm bàn tán. Có vẻ như hiện nay giới nghệ sĩ vẫn chưa phản ứng đủ mạnh trước những người đang muốn bóc phốt họ. Có lẽ những chuyện họ làm đã sai nên họ không phản ứng mạnh. Không lý lẽ nào mạnh bằng sự thật, nếu đã gian rối thì ai cũng sợ sự thật. Những lần kêu gọi từ thiện của ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ kêu gọi từ thiện tổng cộng 2 lần. Lần một Phi Nhung kêu gọi gần 1 tỷ đồng, nhưng chỉ công khai giải ngân 500 triệu và còn gột với nhãn hàng, vào tháng 10 năm 2016, Phi Nhung là nghệ sĩ đứng ra kêu gọi giúp đỡ bà con miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ. Sau thời gian ngắn kêu gọi, đến ngày 17 tháng 10 năm 2016, nữ ca sĩ đã tổng kết số tiền gần 1 tỷ đồng, trong đó có 100 triệu của cá nhân cô, 100 triệu của ca sĩ Mai Gia. Thời điểm này, vào ngày 24 tháng 10 năm 2016, Phi Nhung cùng con trai Hồ Văn Cường đã đích thân đến miền Trung cứu trợ, cô đã trao 500 phần quà mỗi suất 1 triệu đồng tương đương với 500 triệu đồng. Tuy nhiên, điểm gây chú ý đây là chuyến Phi Nhung đi từ thiện cùng nhãn hàng. Việc cục trung chuyến đi từ thiện với vai trò là đại diện nhãn hàng với giải ngân quỹ cứu trợ từ cộng đồng của Phi Nhung gây tranh cãi dữ dội vì bị cho là thiếu tính minh bạch, khó công khai sau này. Đáng nói hơn, sau khi thông báo đã tặng 500 phần quà chưa xác định là quỹ của nhãn hàng hay quỹ cộng đồng. Phi Nhung cũng không đăng tải sau kê giải ngân hay bất kỳ thư cảm ơn nào sau đó. Công chúng cũng thắc mắc số tiền 500 triệu còn lại trong số 1 tỷ đồng mạnh thường quân quyên góp ra sao. Tính đến thời điểm hiện tại, sự việc này đã trải qua suốt 5 năm, nhưng nữ ca sĩ vẫn không có động thái nào để giải đáp thắc mắc của khán giả. Phi Nhung đã trao 500 phần quà tương đương với 500 triệu đồng cho bà con, còn số tiền 500 triệu còn lại dân mạng vẫn đang thắc mắc đại giải ngân vào khoản nào. Lần hai Phi Nhung kêu gọi 800 triệu cứu trợ bà con, đến 9 tháng trôi qua vẫn ngâm sao kê. Trong đợt lũ lụt lịch sử vào tháng 10 năm 2020, rất nhiều sao việc như Thủy Tiên, nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng Lý Hải, Chấn Thành đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi các nhà hảo tâm hướng về miền Trung. Không nằm ngoài cuộc, Phi Nhung cũng đích thân lên tiếng kêu gọi tiền từ thiện, sau ít ngày đã nhận về gần 800 triệu đồng từ mạnh thường quân trong và ngoài nước. Trong thời gian kêu gọi, Phi Nhung liên tục cập nhật danh sách các nhà hảo tâm kèm số tiền cụ thể nhận được mỗi ngày. Thậm chí, cô còn công khai đầy đủ mọi sao kê nhận tiền từ cộng đồng sau khi chúc quyên góp vào ngày 8 tháng 10 năm 2020. Sau khi gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm, Phi Nhung còn khẳng định sáng mai tức sáng ngày 20 tháng 10 năm 2020. Nhung và sư phụ sẽ khởi hành về miền Trung và sẽ cập nhật hành trình cho cả nhà sau. Giữ đúng lời hứa, sáng ngày 20 tháng 10 năm 2020, Phi Nhung và đoàn từ thiện đã mang theo áo phao, nhiều yếu phẩm đến miền Trung. Tuy nhiên, những hình ảnh trong chuyến từ thiện của Phi Nhung chỉ được cập nhật bởi khán giả tại địa phương – hoặc thông qua bạn bè chứ đến hiện tại nữ ca sĩ vẫn im hơi lặng tiếng sau lời hứa cập nhật hành trình cho cả nhà sau. Đáng nói hơn, đã trải qua 9 tháng kể từ thông báo đóng tài khoản nhận cứu trợ, nhưng Phi Nhung vẫn chưa công khai cụ thể các khoản giải ngân đến đối tượng hoặc địa phương nào. Người hâm mộ ghi nhận công sức của Phi Nhung khi đích thân đến cứu trợ miền Trung, tuy nhiên các nhà hảo tâm, khán giả cần có đầy đủ giấy tờ công khai, minh bạch để biết số tiền của họ đến đúng đối tượng, đúng việc. Đã 9 tháng trôi qua nhưng khán giả vẫn chưa thấy Phi Nhung công khai chi tiết đã chi vào những khoản nào trong đợt cứu trợ vừa qua. Tính minh bạch không được coi trọng. Nếu muốn gian rối thì người ta sẽ không thích minh bạch. Tuy nhiên không minh bạch chưa hẳn gì là gian rối vì có khi những người làm từ thiện ấy có tâm thật nhưng không quen với hai chữ minh bạch. Điều này cũng dễ hiểu vì xã hội Việt Nam vốn không quen với việc công khai vấn đề tài chính. Xã hội mà có thói quen như vậy là một xã hội xấu. Ai sống ở xã hội này cũng đều như vậy cả. Không phải các nghệ sĩ làm từ thiện đều xấu, có khi có người cũng có tâm thực sự. Tuy nhiên nếu không minh bạch thì họ cũng sẽ phải bị chỉ trích từ xã hội để họ hiểu rằng dù làm việc gì cũng phải rõ ràng, đó là bài học Hiện giờ chưa có một tổ chức từ thiện nào thực hiện công tác kiểm toán độc lập. Ai làm từ thiện được cho là minh bạch thì họ công khai hóa đơn mua bán hàng hóa và lượng tiền ra vào trong tài khoản. Lượng tiền ra vào trong tài khoản thì có thể tin cậy, nhưng hóa đơn mua hàng là hoàn toàn không đáng tin cậy, bởi đơn giản những loại hóa đơn này hoàn toàn có thể được phủ phép để chứng minh. Với lại, hàng hóa trong mỗi phần quà từ thiện hầu nhưng không được ai kiểm chứng nó đáng giá như thông báo. Đó là điểm tối mà cho dù có đủ giấy tờ chứng minh, thì nếu là người không có tâm vẫn có thể rút ruột khoản tiền được giải ngân như thường. Liệu hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng có chứng chỉnh được tình trạng hiện nay không? Theo đánh giá của rất nhiều người, hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng là một điểm sáng trong một xã hội vốn tồn tại quá nhiều cái xấu xa. Ở Việt Nam lâu nay, lòng tham con người đã bị biến thành một đức tính thông thường của xã hội, ai trung thực thì bị cho là ngu, là dại. Vậy nên dù cho có tiền thì nhiều người cũng mang trong con người của họ lòng tham không đấy. Giới nghệ sĩ là thành phần khá giả của xã hội, nhưng nghệ sĩ Hoài Linh xây nhà thờ tổ đến trăm tỷ, một tài sản mà đối với người dân có mức sống trung bình có thể sống nhiều đời chứ không phải ít. Vấn đề là con người ta biết đủ thì sẽ không bị lòng tham chi phối, một hiện tượng như bà Nguyễn Phương Hằng là cần thiết, cần khuấy động xã hội để xã hội trong lành hơn. Từ thiện là một việc làm tốt, tuy nhiên lợi dụng từ thiện để trục lợi là việc làm mà cả xã hội đều lên án. Cần phải hiểu rằng, người dân gặp nạn là một nỗi đau chung chứ không thể là nỗi vui cho bất kỳ ai. Nếu trong tâm có ý đồ trục lợi, thì những lần người dân gặp tai họa là những lần mà những người cơ hội cảm thấy vui mừng bà Nguyễn Phương Hằng đã bị nhà nước nhắc nhở, có lẽ là vì áp lực sợ bà Hằng phanh phui đến những sự bảo trợ của chính quyền đối với ông Võ Hoàng Yên mà chính quyền cấm. Có lẽ chính quyền đã có tật giật mình chứ riêng bà Nguyễn Phương Hằng dường như bà không muốn khui ra sai phạm của chính quyền trong vấn đề hỗ trợ cho ông Võ Hoàng Yên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin sau Hoài Linh